Música này đi thì ờ, mình mang theo cái lò lửa của mình cho nên là sáng dậy á, là không còn nước ấm để rửa mặt cho nên mình sẽ bắt nước trên cả cái cái ờ, chết boil này cái này là giống như cái máy nấu nước mà siêu tốc á, nấu ờ, từng này nước thì cứ khoảng 3 phút 3 4 phút là nó sôi rồi nhỉnh lắm bây giờ trong kia là sôi lục bục kìa đó, sôi rồi đó đã dạ, chưa mà cái đợt đi này của tụi mình nó lành ghê cái ly nước này này là đêm qua lúc ăn tối á là à? đêm qua lúc ăn tối là là đoàn ở chắc cỡ 10 giờ đêm này là bỏ đá vào ly nước để uống đá này mà bây giờ sáng nay dậy tầm này là tầm cỡ 8 giờ mà đá con nguyên cục luôn nó con nguyên cục luôn chứ không phải là <laughs> nó nó nó lanh nữa đó già má nó kinh thật thì lúc này à, mình dậy thì mình nấu nước để rửa mặt phải là pha một tí nước ấm à, cho con chó của mình nhé nó uống cho đỡ lạnh buổi sáng chứ không nước à, mang đi mà không phá nó lạnh cổng nữa đó. uống nồi đâu người uống con nồi uống với chó cho nên phá cho nó ấm ấm thì cho nó uống cái tối đó, bây giờ thì nấu lại một cái bình khác để pha cà phê mấy cái này nấu nhanh lắm cái cái, cái, cái ờ, đồ nấu này là nấu nhanh cho nên là tiện để ờ, hôm nào mình rảnh mình sẽ review cho mọi người xem nhé rồi con sáng nay uống cà phê thì đổi hương vị chuyển qua uống cà phê tây <laughs> cái gói này thì mình hay uống bình thường á, là mình nấu ờ, sữa ở trên ngày nay luôn xong rồi cho cà phê vô trong cái ly rồi phá thì uống nó béo nó ngon hơn đó nhưng mà hôm nay đi mang đồ gọn lẹ cho nên là không có mang theo sữa cho nên là phá bằng uh, nước sôi nó vẫn ngọt đó thì cái gói này thì uh, à, xẻ vào cho vali rồi uh, đổ nước vào rồi cái gói này á, thì cho rắc lên trên sau khi đã phá vậy là còn một ly cà phê cappuccino buổi sáng à, cà phê tây quả thơm quả hợp lý luôn hey. rồi xin mời mọi người nhá buổi sáng thức dậy trời đẹp chưa và mấy hôm qua đi chứ không là tiếc ơi vừa kiếm được chỗ mà vừa cảm nhận được cái đẹp ở đây à, chỗ này mình kiếm là quá đẹp luôn mình sáng nhìn ra bờ sông này đã đêm hôm qua thì mình không câu về là không bắt được uh, tôm về cá đó nhưng mà dưới này là chắc chắn là có cá với có tôm rồi tại vì cái biển mà người ta để mấy cái size limit để bắt mấy con tôm á là để đây xung quanh đây luôn mà trên cái dòng sông này là nổi tiếng về cá mú về là chèm béo về là con tôm đó mà chỉ là như mình đi bên kia về thôi mấy tuần trước mình đi thì bắt được mười mấy con mà cái lần vừa rồi đi thì được có một con cho nên là cũng tùy đợt mà nhiều khi đợt này là nó gần giữa tháng 7 ấy, nhiều khi nó lạnh thì nó cũng lười đi ăn chẳng hạn đấy thì cũng biết được nhưng mà kiểm được cái địa điểm đẹp này là quá hợp lý cho những cái chuyện đi ờ, kế tiếp này đấy. buổi sáng dậy ờ, thức dậy ở trong rừng á bình yên hôm nay còn nắng lên nữa. mình tưởng là mưa hai ngày chứ đây đây là cái đồng lửa đêm qua tụi mình đốt à, máy nói chung là đủ củi để mà sửa ấm hôm qua đó thì hôm qua tụi mình tới đây xong rồi tụi mình à, trăng bạt như thế này thôi xong rồi cho xe ở dưới cái bạt á rồi um, nằm ngủ trong xe thì uh, hôm qua vợ mình có set up cái chỗ nằm trong xe thì thấy nằm nó còn thoải mái hơn là là là nằm ở trên đêm nữa cái cái đêm hơi nó nó mềm á chứ còn cái này là nó cứng này thì ghế trên xe là cứng này đắp chăn với đồ nữa về trong xe lên cách nhiệt là tốt hơn cái lều của mình đó cho nên là đang tính là tương lai sẽ um, nằm trong uh, cái xe này thay vì phải setup cái lều kia tại cái lều kia nó vẫn lạnh cho tới khi mà có được cái lều mà mùa đông á rồi bây giờ sẽ quay cho mọi người xem cái cảnh ngoài bờ sông này đó chỗ trong này là một mình một góc ờ, quá hợp lý lắm đây đây là quang cảnh ở ngoài bờ sông sáng sớm nắng lên đẹp cho nên là lấy được drone quay cho mọi người xem luôn 20 chứ Rồi, còn đây là cái quang cảnh nhìn từ tầng trên xuống này Đó, đó là cái bạt của mình, xe mình ở trong Rồi ngoài kia là bờ sông Đẹp mọi người ha Đấy, cuối tuần chỉ cần được như thế này thôi là quá vui rồi Thank you. sáng nay vợ mình dậy làm cho một cái à, chảo bacon and egg ánh sáng ở trong rừng đó, nhìn hấp dẫn chưa chút nữa mọi người biết làm gì không kẹp vô bánh mì và trà chảy nước miếng chảy nước miếng đây bacon là vang giòn rồi là cho trứng vào quá chất lượng cho một buổi sáng Rồi Bây giờ vừa mình cho bacon về egg vào cái bánh mì này nhá Đó. Hợp lý chưa Rồi thì đây là cái bữa sáng của mình khi bị cắm trái Xin mời mọi người nhá Để mình ăn thử thử xem uhm. Tuyệt vời cái lên lành á ăn cái này là ẩm ngon này vợ mình mua mềm á chẳng cần nướng lại ăn là ngon lắm rồi xin mời cả nhà nhá người xem này hôm nay đi là trời là nắng lên đẹp quá trời luôn mà cá thì chưa cắn câu được con nào <laughs> nhưng mà không sao tụi mình đi thì thường là để relax thoải mái thư giãn đầu óc thôi chứ không phải là uh, chờ đợi cá cắn câu cho nên là có thì bonus thôi chứ không sao cả Đây, chỗ cắm trại của tụi mình á thì mát mẻ đó. trời đẹp quá chừng luôn thời tiết nó bảo là mưa hai ngày chứ Ban đầu là tỉnh là sáng đi rồi chứ Mà cuối cùng vợ mình là chủ chơi kêu đi luôn Cho nên là thôi lên đường Ai ngờ tới đây là kiếm được cái chỗ quá đẹp luôn Đó. Tương lai là sẽ quay lại đây Để xem à, cả cá ở đây như thế nào đó, tại vì đi câu thì có hôm có có hôm không chứ không phải hôm nào cũng gặp may được đó cho nên là là là chắc chắn giờ này có cá chứ không phải không có đâu người ta tới đây người ta cầm trại đóng lắm thì cái chuyến cắm trại của tụi mình đi khảo sát cái khu vực này à, một đêm là đã xong bây giờ mình vừa mới dọn dẹp đồ đạc pack lên xe hết rồi để lên đường đi à, kiếm khảo sát thêm cái địa điểm mới trên cái đường đi về xem à, có chỗ nào đẹp hơn được không để giới thiệu cho mọi người đó thì bây giờ mình sẽ lên đường đi tìm hiểu thêm thì à, lúc này á, trong khi đang dọn dẹp xe để à, di chuyển sang địa điểm khác để tìm hiểu á, thì à, có một à, à, ông Tây sang đây uh, say hello với mình và hỏi thăm tới mình thì ông ấy bảo á, là cái địa điểm này á, là ông ấy đã thường xuyên uh, cắm trại và câu cá ở đây rất là nhiều năm rồi và ông ấy bảo là ở đấy á, là bắt được rất nhiều là crayfish đó và câu cá cũng được nhiều nữa nhưng mà ông ấy có nói là khoảng uh, 2 tuần đổ lại đấy á, thì hai uh, tuần trước thì rất là nhiều nhưng mà hai tuần đổ lại đây ông ấy và gia đình ông ấy có quay lại đây để uh, câu cá về là bắt crayfish á, thì lại không thấy gì đó thì có lẽ là ừ, ông ấy nói là có lẽ là do thời tiết đấy thì cho nên thành ra là đêm qua mình bắt thì cũng không có gì luôn thì địa điểm này rất là đẹp chắc chắn là tụi mình sẽ quay lại đây và sẽ thử um, những lần khác nữa mình mới tới cái địa điểm à, thứ hai để mà khám phá cho mọi người xem đó là ở đây là nó có một cái cổng nó khóa lại nhá thì ban đầu à, mình tưởng là là giống cái kiểu à, private property á thì cũng được đi vào nhưng mà tới đây đọc lại cái cái bảng này đó là người ta kêu là phải đóng cửa đi đi vô đi ra là phải đóng cửa lại thì nhiều khi trong này có bo nhiều khi người ta sợ đi ra ngoài mình nghỉ vậy thôi đó thì có thể mở cái này ra này đó đó rồi sau chuột là ờ, xe chạy vô là phải đóng lại nhá thì um, thì uh, bên này có cái bảng là nói về cái việc đánh bắt là Marie Spiny Crayfish này mọi người đó là chắc chắn là đi vào trong này là sẽ có chỗ câu cá và sẽ bắt luôn uh, Marie Spiny Crayfish được đó là một dấu hiệu tốt rồi đó để bây giờ mình thử đi vào trong này xem là cái xe của mình có đi được không này tại vì người ta nói là trong này có thể là đường sẽ xấu và xe của mình là là SUV loại bình thường thì thì không thể đi vào được thì bây giờ mình đi thử để quay cho mọi người xem nhá đang ok nhá để đi sâu vào bên trong thì, thì, thì, thì thế nào tại à, phía bên trong này là giống như cái bãi biển này thì từ ngoài cổng lúc này mà mình chạy xe thử vào tới tận đấy á là đường đi ok đó mà mấy hôm nay thấy mưa liên tục mà đường nó vẫn khô ráo đi thoải mái lắm đó mà trong này vừa câu được cá mà vừa vừa um, um, có crayfish nữa là quá hợp lý luôn mà chỗ này á, thì là hơi cao về mặt nước này đó nhưng mà mình thấy á, là nếu mà cắm trại ở trên này xong rồi đây có cái đường mòn này là người ta đi này đó đi từ đây đi xuống đây là là câu cá dưới này là cũng ok yeah, đi qua tới tận đây này đó qua bên kia là sạt mặt nước rồi đó là cũng là một cái địa điểm tốt để mà, mà câu cá và bắt uh, ờ, quay thì um, thu hoạch được một chỗ <laughs> bây giờ đi vô cái chỗ chỉnh trong kia thử xem tại vì uh, trong kia là mình thấy có người rồi nhưng mà bây giờ đi vào ờ, <laughs> không biết có vào được không vậy là sợ ngại người ta nhưng mà nếu vào được trong kia mình sẽ quay lại cho mọi người xem đây thì mình tới là cái bài chính rồi là ở đây là cái chỗ mà mình nói là chỗ cắm trại mà nó kêu giống như bãi biển này thì uh, nhìn ở đây là đẹp lắm mình mới tới đây thì ờ, phía dưới này là mới có người tới cắm trại ở dưới này đó thì bây giờ để mình quay cho mọi người xem nhá đây chỗ này là quá đẹp luôn đó mọi người thấy người ta cắm trại phía dưới không đó là dưới đó là quá đỉnh luôn á mà cái khu vực cắm trại này là cây cối là cắt là bao la luôn đường vào dễ đi nữa đó thì đợt này là mình kiếm được uh, khoảng gần hai ba chỗ để cắm trại thôi là quả hợp lý thôi. mà đường cũng khá dễ đi Yeah, mà trong này, nay lắng lo cùi luôn chứ không phải giống như cái chỗ mà đêm qua tụi mình đi là sáng có cùi, chứ trong này cùi mà mấy cây mà nó chết nó rớt xuống á, là bao lá luôn thì thường khi vô rừng á, là đi cắt cùi là là cắt à, mấy cái cây đồ như thế này này đó là không bị sao hết chứ còn mấy cái cây mà đang sống như thế này mà mình đốn cùi á, là người ta phạt đấy thấy chưa đó, củi ở đây thì bao la sẽ đi uh, sâu vào trong kia thử xem nữa coi trong kia là có gì nữa không rồi uh, quay tiếp cho mọi người xem này mọi người xem này đường này là nó rải đá này mà mưa mấy hôm rồi mà nó vẫn ok này đó cho nên là hợp lý đấy nói chung là xe xe đan đi là, là ok đi cẩn thận thôi chỉ có cái đoạn này mà xe mình đi vào đây là nó hơi um, lên xuống là hơi khó này này cho mọi người xem này nhưng mà không sao nó không để nổi mà nó kiểu bị bun mà mắc lây về đâu như cái chỗ mình hay đi trong mấy video gần đấy đâu đây mình mới tới thêm cái chỗ tiếp theo này là cái chỗ này là coi bộ nó khó đi này wow <laughs> xe mình là chắc là thua rồi đó <laughs> nhưng mà quay lại cho mọi người thấy thôi chứ còn à, chỗ trống này coi bộ đẹp mà rộng lắm tại thấy à, bên kia kìa đằng xa kia kìa là mấy cái gazebo mấy gia đình luôn á quá đẹp luôn này kiểu chỗ này đi vào là <laughs> hơi bị kính luôn á đi được nhưng mà chắc phải cẩn thận mình thì muốn mắc lây mắc lần là ớn đó thì à, đây chia thành hai nhánh bên này là mấy người họ ở bên này rồi đó ở ờ, đóng có thuyền với đồ trong đó nữa đó bây giờ à, mình làm phiên người ta mình đi ra ngoài này xem thế nào wow đẹp quá trời luôn dạ chỗ này rộng rãi cho cho cho nhiều người lắm nha yeah, quay cho mọi người xem này đó câu cá là quá đỉnh luôn à, bên góc này cũng có người này mà mấy chỗ này là giống như kiểu um, nó có bài cát á cho nên là nó sạch mà đẹp đấy rồi nói chung là cái chuyến đi này là thu hoạch được nhiều chỗ á <laughs> là quá vui rồi dạ. thôi đây xe mà sập cái hồ này là thôi <laughs> khỏi về luôn <laughs> nhìn vậy thì sâu lắm ấy nha cái bãi phía trước mặt này đó. phía dưới xa xa kia là cái bờ cát nhìn là rất là đẹp luôn á bên góc này là cũng có một kỳ gia đình đó, họ đang cầm trài này đây là cái địa điểm cuối cùng mà tôi mình sẽ ghé thăm trong cái chuyến đi mà mà à, đi khám phá kiếm địa điểm mới để cắm trại vậy là à, câu cá thì à, cái chỗ này á, cũng rất là đẹp mà xe đi xuống được nhá mà mình chỉ dừng xe của mình ở đấy thôi tại vì à, chạy xuống dưới này này đó chạy xuống dưới này xong phía dưới là nguyên bãi cát vậy là bờ sông trước mặt luôn là để cắm trại là quá đỉnh luôn nếu mà người à, đi vào tới đấy á, thì à, khi đi vào đấy rồi á, nếu mà có cái chỗ mà người khác cắm trại rồi thì mọi người cứ đi dọc dọc theo cái đường mòn này là sẽ có rất là nhiều vị trí để mà cắm trại về là là câu cá luôn rất là đẹp luôn à, có những chỗ sẽ khó đi và có những chỗ dễ đi cho nên là mọi người nhớ à, lượng sức mình nếu mà xe đi được thì đi còn đừng à, cố nhá kiếm địa điểm khác thích hợp với đẹp hơn thì đi rồi cái chuyến đi à, khám phá của vợ chồng tụi mình là tới đây là xin phép được kết thúc à, đợt này thì mình kiếm được khoảng ba bốn chỗ á mà chỗ rất là đẹp luôn đó có chỗ thì thích hợp cho những cái xe sedan có những chỗ thì cần phải có xe to xe four wheel drive thì mới vào đây được đó nhưng mà nói tóm lại là à, dành một tuần để mà đi khám phá thì khám phá được rất là nhiều chỗ để chia sẻ cho mọi người đó thì mọi người nếu mà ai mà muốn biết à, từng kỳ địa điểm ở trong video thì nhớ à, gửi lại comment bình luận để cho mình biết mình chia sẻ với các bạn nhé um, nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ like, share, comment và ủng hộ cho tụi mình nhá. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.